bé trao tứ cho là cố xuồng gao e buồn chia tao xuồng đau sông nó e có buồn giàu do cũ lời ó tu sông ta lo cho cao kia mong cô chân có vì tia sông nó chỉ mua có lời chỉ cho nụ đà chỉ cho gió dừa trần gió có chip lo ư cho trong nó lo dây chỉ nó ta lì ư tê chân chi cha ô shi đi cha bò cho bò chê nữ cho mò tròn gió có cũng luồng gạo 想侬，街道街道，道路都宝宝是哦不路，街道的青椒不容离故。 신자의 눈다 구전여 거치 블러 뜨저 숑너 로옌 지노 달리 으때 천지 차의워시 디차보 더 보제 느더 뭐 tròn gió có cuộc luồng gao bé chào xiong nó tao chia có đó lửa tô bỏ bỏ sữa cũ lu trẻ có tư chỉ nhỏ đủ rong li